hai đứa là cứ sợ nghèo <laughs> sợ nghèo rồi cứ cố gắng làm để cho sau này con mình nó nó không có cực khổ như mình con lúc nào con cũng muốn kiếm tiền thật là sớm trước khi cha mẹ con tuổi già con có tiền á nè, con mua đồ ăn thịt ngon cho cha mẹ con <laughs> dạ trời ăn rớt nước mắt luôn anh nha con vẫn không hiểu ha tại vì như ờ, tuổi trẻ của tụi con á là tụi con rất là cần cái sự cảm thông cái sự chia sẻ tức là phải đối thoại con hay dùng cái từ là vợ chồng là phải đối thoại với nhau để mới hiểu nhau được như cái công việc của cô chú như vậy á thì coi như là chú đi sáng ngày suốt đêm về tới nhà là mệt lả người chỉ có nằm ngủ thôi còn cô cũng vậy cô cũng có công việc của cô rồi vừa chăm con nữa yeah. Dạ. rồi nằm xuống một cái là cô cũng chỉ ngủ thôi yeah. Dạ. thế rồi cô chú tâm sự với nhau như thế nào và vung đắp cái tình cảm đó như thế nào rồi mỗi lần mà có những cái mà mâu thuẫn với nhau rồi cô chủ giải quyết nó như thế nào muốn tâm sự một cái là ngay cái, bữa cơm à, à cái đó dạ. nó có thời gian rảnh hơn ừ. à, chứ đi làm thì tối ngày quần quật ở ngoài giường ngoài à, đồng ruộng thôi dạ. không có thời gian để nấu cho nói chuyện thì trong bữa cơm không thôi tối về đó ăn cơm xong rồi cái đầu ờ, thì ờ, thả mùng ha ừ, ờ, lúc đó thì còn tâm sự chút xíu rồi ngủ quên tiêu rồi rồi, rồi rồi cái mình cũng có nói là thôi bây giờ là cái tình cảm mình như vậy đó thì ờ, giờ phải cũng như thương yêu rồi mình phải thông cảm với nhau tất cả những gì mà thí dụ như mình thấy cảm thấy nó rút mắt quá thì mình phải chia sẻ lại chứ không bao giờ mà nghĩ là phải gầy la mà với nhau dạ. mình thấy là mất tình cảm bị tới lứa tuổi đó thì chắc mình cũng kinh nghiệm nhiều rồi không muốn cho để vợ mình buồn hay quá hay quá thích cái câu này của chú quá nói chung á là gia đình mình ở sớm đó là hai đứa rất hòa đồng cái gì khó khăn thì chia sẻ chứ còn mà không có như người ta mà cự cãi để là chửi bới rồi để nói rồi thôi cái đó không có ở chung nhà từ đó về với ảnh tới giờ là không khi nào nó giận mình nói ừ cuốn gói đi hoặc là thôi là không có hai đứa là cứ sợ nghèo <laughs> sợ nghèo rồi cứ cố gắng làm để cho sau này con mình nó nó không có cực khổ như mình hồi xưa giờ chú có viết thư cho cô không hồi xưa giờ quen có một tháng rồi cái mà cũng không có quen nữa không có quen ừ á không quen không yêu cũng gì chứ không có đêm quen đồng phòng mà nói cho nó có thôi em, em ờ. thương em để vô vấn đề thôi tấn công thôi chứ <laughs> cũng chưa thương luôn đúng không đâu bao giờ viết thư đâu đúng à, không nhưng mà giờ họ thương nhau như thế đó thương nhau suốt cả 30 năm nay rồi ngày xưa khổ quá cũng không có thời gian viết thư bây giờ đỡ khổ rồi có thời gian hơn rồi nên chú đã viết cho cô một cái lá thư Bây giờ thì con xin phép con đọc cho cô nghe nha yeah. Dạ. <laughs> Gửi em Hơn 30 năm chung sống với em Anh cảm thấy anh yêu và thương em rất nhiều Em luôn hy sinh cho anh và con những điều tốt đẹp nhất Em đã cho anh hai đứa con thật tuyệt vời Và tuyệt vời nhất vẫn là em đây là lần đầu tiên anh viết thư gửi cho em để bày tỏ tình yêu to lớn của anh dành cho em. Anh yêu em nhiều. Gọn, xúc tích tình cảm yêu thương hạnh phúc có trong lá thư này hết á à, cô thấy thế nào cô <laughs> rất hạnh phúc có bao giờ mà chú nói những cái lời đó với cô không có có nhưng mà chắc ít lắm Chưa cô hả à. bởi vì công việc của cô chú nó quá bộn bề đi cơm áo gạo tiền phải lo mỗi ngày cho nên là chú sẽ ít có những cái ờ, bày tỏ về những cái tình cảm những cái sự lãng mạn dành cho cô bây giờ thì chương trình có một cái phần quà dành tặng cho cô chú con xin mời cô chú hướng mắt lên màn hình Dạ, con xin chào quý bà cô chú gần xa trong và ngoài nước thì à, nếu mà quý ông bà cô chú và anh chị thì đã có coi con trên youtube thì à, đã biết con với cái biệt danh là sâu tv còn đây là cái người bạn thân của con thì à, ngày hôm nay con rất là vui khi cha mẹ được tham gia chương trình tình trăm năm không qua chương trình con cũng có đôi lời nhắn nhủ đến với cha mẹ đối với con con không cần gì cao sang con chỉ cần có cha mẹ à, và anh hai và chị dâu à, một cái gia đình hạnh phúc lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười khoảnh khắc gần đây nhất con nhớ về cái sinh nhật nhật lần đầu tiên mà con tổ chức được cho cha thì tại vì ngày xưa là cha mẹ sinh ra thì ông bà ngoại và ông bà nội có ghi lại giấy tờ nhưng mà bị lưu lạc mất á, thì cha mẹ cũng biết ngày tháng năm sinh của mình thì cho nên là tới thời điểm ờ, cuối năm này thì con mới con với lại anh hai và mới tìm được cái ngày tháng năm sinh ờ, của cha và tổ chức được ờ, sinh nhật cho cha còn mẹ thì sinh lại tới tháng 7 lần cho nên là con chưa có thể tổ chức sinh nhật được thì con cảm thấy khá rất rất là vui luôn vì lần đầu tiên tổ chức được sinh nhật cho cha và lần đó cũng có rất là nhiều cảm xúc đối với con là lúc mà lưu lạc giấy tờ á thì uh, cha ghi chỉ có ghi cái năm sinh thôi thì con nghĩ là cha 58 tuổi thì sau khi mà lúc mà tổ chức sinh nhật á trước cái ngày tổ chức sinh nhật thì cha mẹ có nói chuyện với nhau và vô tình con nghe được là cha nói là năm nay cha 17 57 tuổi thôi thì lúc đó tự nhiên cái hai nước mắt con cứ rớt xuống con cảm thấy nó rất là mừng tại vì là con biết là cha con vẫn còn trẻ tại vì mỗi dịp tết mỗi lần tết đến con rất là sợ sợ gì cha mẹ tôi sợ gì cha mẹ phải già đi hễ nó thấy mình bệnh là nó sợ lắm nó sợ con sợ cha mẹ bệnh lắm đây là một trong những à, hình ảnh mà nó sẽ trở thành cái động lực để chúng ta quên đi những cái mệt nhọc ở ngoài ruộng ngoài đồng trong à, cuộc sống ha à, bây giờ à, mình mời bé vào đi đúng rồi mình chào đón một nhân vật đặc biệt rồi xin mời cục vàng chào chị chào em đây là một nhân vật đặc biệt rồi xuất hiện trong chương trình này rồi, đó, chào con. cục vàng của cô chú đó ba mẹ và cả à, chị Lan và chú Linh mới xem clip của em gửi cho ba mẹ yeah. Dạ. Hai điều rất là đặc biệt đó là cái bông ở trên đầu rất là đáng <laughs> yêu và một bé dịch Rồi sao hôm nay đi không đem bé dịch theo Dạ tại vì đi đường xa nó bị say xe cho nên là không có dẫn đi theo được Ủa nhưng mà sao con con lại nghĩ ra con lại làm tiktok này kia rồi làm youtube này kia hả con dạ tại vì con cũng muốn ờ, có thêm một cái phần nào một thu nhập để cho lo bản thân với lại lo cho cha mẹ con ừ. dạ Con nghĩ ra lâu chưa à, con nghĩ từ lúc năm học con học lớp 10 á ừ. con lúc nào con cũng muốn kiếm tiền thật là sớm trước khi cha mẹ con tuổi già Có bao giờ con thấy mẹ con khóc chưa mẹ con khóc rất nhiều rồi lúc đó con làm gì ừ, con cũng chỉ biết an ủi mẹ con thôi chứ con thì không có dám tâm sự chia sẻ cái tình cảm thật của mình trước cha mẹ ừ. dạ con có thấy cha con khóc lần nào chưa <laughs> dạ chưa nãy giờ cha con lướt xuống mắt mấy lần rồi đó dạ. khi mà nhìn hình ảnh con ở trên kia đó chắc có lẽ cha cũng cảm nhận được cái hạnh phúc là khi con đã bắt đầu có một việc làm hoặc là tự nghĩ ra làm một cái sự thành công nho nhỏ ban đầu rồi đó dạ đúng không ờ, anh huyền dạ yeah. Dạ. cái số tiền đầu tiên mà con nhận được từ cái việc mà con nghĩ ra đó là youtube á dạ đúng lúc đó con nhận con cảm thấy như thế dạ con cảm thấy rất là hạnh phúc và ừ, những cái gì con cố gắng được cuối cùng cũng đã đền đáp thì con cũng cố gắng mặc dù là khoảng cái thời gian mà con làm á là suốt một năm trời và chưa có nhận lại được thành quả luôn nhưng mà con vẫn cố gắng con kiên trì con cũng có quyết tâm là nếu một cái ờ, việc gì đó mình không có lòng kiên trì với lòng kiên nhẫn á, thì sẽ không bao giờ thành công được hết cho nên con quyết tâm mỗi ngày sau khi ờ, giờ học về á thì con cứ đều quay clip và đăng cho mỗi ngày đều hết trong một tháng như vậy luôn và cuối cùng thì ờ, cũng một cái cơ duyên nào đó đưa con đến là có một chú dịch á dạ, đó là cái người bạn để giúp con tiếp cận với khán giả nhiều hơn dạ và tới tận bây giờ luôn đó là một cái hình ảnh lạ đó dạ ha? những cái đồng tiền đầu tiên đó con nhận được con có mua quà gì cho ba mẹ dạ có à, tiền đầu tiên thì ờ, con có tiền á nè con mua đồ ăn thịt ngon cho cha mẹ con <laughs> dạ trời ăn rớt nước mắt luôn anh nha với những món quà đầu tiên mà con mình mua món ăn ngon như vậy ngồi ăn thật chất linh nhưng mà linh là chắc linh rơi nước mắt lên ăn những cái món ăn đầu tiên đó khi chính đồng tiền bằng cái sự suy nghĩ à, sáng tạo mồ hôi nước mắt của con mình làm ra nó nhận được tiền youtube rồi là khóc nhiều lắm tại vì nó thành công mà nó vừa mừng á con tới chừng lúc mà heo nó nó chết rồi mình không còn mà tính là nuôi nó nổi để đi học đại học nữa nói thôi giờ con cố gắng nhưng mà dứt khoát mẹ không cho con đi làm mẹ tạo mọi điều kiện để mẹ lo cho con học con thành tài rồi ờ, nó giờ họ để con làm nếu mà con may mắn con có duyên thì con làm có tiền để con trả trải cuộc sống rồi con mình đi làm đi học thì ở nhà mình ờ, con hỗ trợ con là mọi cách rồi mình lo mình chuẩn bị đồ đạc cho nó thì đi học xong mình nó về thì nó quay video này kia nọ nó biết nó kỹ thuật á à, mình đâu có gành trên mạng trên gì thì nó làm thì xong rồi nó buông ra đi học ở nhà mình dẹp dọn mình làm cho nó mình chuẩn bị cho nó coi clip thì cô Lan có thấy con bày tỏ cái tình cảm với cha mẹ rồi nhưng mà bây giờ nè trực tiếp với cha mẹ đối diện trực tiếp với cha mẹ con có muốn nói cái gì với cha mẹ không dạ có Dạ thì à, thông qua chương trình Tình Trăm Năm thì con cũng có in đôi lời à, chia sẻ và nhắn nhủ với cha mẹ Thì con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà sống trong một gia đình thì có đầy đủ cha và mẹ anh hai lúc nào cũng yêu thương nhau hết à, mặc dù cha mẹ đã lớn tuổi rồi nhưng mà lúc nào cái tình cảm cũng như vợ chồng son hết trơn đó. đó là cái niềm mà khiến con hạnh phúc và ước ao sau này con cũng có một cái gia đình như vậy dạ cũng có một người chồng lúc nào cũng yêu thương và chia sẻ như hiểu tâm lý của vợ mình như là cha con vậy đó dạ <laughs> mình cũng rất tự hào mình cũng có được đứa con hiếu thảo dạ ờ, con cũng không có mong sao thì cha mẹ con hoàn cảnh như thế nào cũng được thì con cũng cố gắng hết mình để có thể lo lại cho cha cho mẹ con tại vì cái hoàn cảnh của cha mẹ con nó không ờ, giàu có như bao người nhưng mà con cái đó là cái động lực lớn nhất nhờ tình cảm của cha mẹ mà khiến cho con à, biết yêu thương và cũng như là biết cố gắng như bây giờ biết trân trọng à, cái sức lao động của cha mẹ mình hay quá bây giờ cả nhà mình á mình đứng về mình à, ôm cha mẹ cái thế nào tuyệt vời à, có đôi khi chúng ta sinh ra một gia đình khá giả chưa chắc chúng ta đã thành công có những đứa trẻ là y, y vào cái sự thành công của gia đình mình mà trở nên lơ làm việc học với việc mà mình suy nghĩ để mình làm ra đồng tiền nhưng ở đây bé nó cũng đúng tức là cũng nhờ vào cái hoàn cảnh đó nhờ vào những cái đó mà đã trở thành cái động lực để bé có thể phát triển tương lai còn dài lắm hay cố gắng lên nữa học thật giỏi con nha yeah. Dạ. cố gắng làm tốt của mình để không phụ lòng cha mẹ chúc mừng anh nha yeah. Dạ. chúc mừng anh